chị hàng cây đa cùng trang chú cuội ngồi đó đèn ông sao hòa cùng tiếng cát tung dinh dinh tung dinh chị hàng cây đa cùng trang chú cội ngồi đó đèn ông sao hòa cùng tiếng căng trời cao đêm nay muôn vì sao sáng trung thu rước đèn vui rộn ràng cùng bao